Xin chào anh em à, gần đây có rất nhiều anh em gọi điện nhà quân tư vấn về cái điện thoại phân âm một tài xỉu thì clip này quân sẽ chia sẻ với anh em để em hiểu rõ hơn anh em sử dụng nó anh em áp dụng vào sân chơi của mình thì cái điện thoại phân âm một tài xỉu này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh của hột rơi âm địa để phân âm báo dung cho em biết từ tài xỉu em nhé Đấy, điện thoại báo dung tài xỉu Đấy, thì cái điện thoại này nó có độ chuẩn xác là lên đến 90 phần trăm cho anh em 10 chén thì chắc chắn là anh em sẽ được 7 đến 8 chén em ạ cho nên là anh em có thể đánh đều tay cho tôi đấy vì 10 chén thì nó sẽ sai được hai ba chén mà không biết ở những cái chén nào cho nên anh em đánh đều tay nó sẽ không bị nổ và nó sẽ giúp anh em giành được chiến thắng đấy, thì cái điện thoại phân âm này nó lập trình âm thanh của rất nhiều loại hột để giúp anh em vào mọi sân chơi hột gì anh em có thể chơi được em nhé rất là hiệu quả thì quân chuẩn bị cho em một số hột trợ đây quân đã thử nước muối vẫn sẽ lấy ba hộp bất kỳ để anh em quan tâm tới cái điện thoại phân âm quân tài xỉu này thì liên hệ với quân qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc anh em có thể đến trực tiếp cơ sở của quân anh em mang nắp đĩa quân hộp của anh em tới để anh em cùng kiểm chứng cái độ hiệu quả của cái điện thoại phân âm này thì cái điện thoại phân âm này nó sẽ giúp anh em làm tay quan đến mọi sân chơi mọi sòng sới em không cần phải luồn bất cứ gì vào em nhé em cũng không cần phải chạm tay hột em đều thể chơi được thì trên tay quân đây một thanh đâm châm đây đâm châm trắng thì rất là hít em nhé Đấy, hột không là hít nhé nắp cũng vậy đây những bước kiểm tra cũng khá là quan trọng em vào chơi chơi em kiểm tra thật kỹ cho tôi Đấy, đâm châm nắp và đĩa không hề hít đĩa là hoàn toàn bình thường còn đây rất là trong nhá Đấy, em rõ nó là một chợ mà anh em tất cả hoàn toàn bình thường thì cách chơi rất đơn giản thôi anh em vào sân chơi anh em chỉ cần bật máy lên ngồi cái vị trí một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai anh em nghe được thì máy nghe được em nhé Đấy, thì à, có rất nhiều anh em đang quan tâm là cái điện thoại phân âm này vào sân chơi nó có tạp âm có những tiếng ồn có ảnh hưởng gì không thì xin thưa anh em máy của mình chỉ lập trình âm thanh của hột rơi đĩa của mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì nhưng ồn ở cái mức độ tai anh em nghe được thì máy nghe được thì ồn như kiểu vào ba sàn áp hết tất cả mọi tiếng thì không có một cái thiết bị nào có thể nghe nổi em nhé đây tôi sẽ thử cho em mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé Đấy, sóc dài hay sóc ngắn đều được em ạ em không cần quan tâm máy nghe cái âm thanh cuối cùng quân hộp rơi xuống địa để nó phân âm anh em máy báo hai dung anh em tài thôi tài này Đấy, máy nó nghe được tất cả các loại hột hột chợ hay hột công chuyện đều được em nhé em không cần quan tâm Đấy, máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xíu này thì với cái điện thoại phân âm này nó có độ chuẩn xác là 10 chén anh em được 78 chén là chắc chắn nhé cho nên anh em đánh đều tay cho tôi là anh em có thể giành chiến thắng máy báo hai dung anh em tài tôi tài rất là ok nhé Đấy, khẳng định với em một lần nữa là máy báo dung tài xì hộp và anh em để trong người không có một cái thiết bị nào có thể dò ra và phát hiện ra anh nhé nên em cứ yên tâm máy báo hai dung anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài mà tài này ok đây tôi sẽ cầm trên tay nhé máy thì rung rất là êm nên em yên tâm em để trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em ạ Đấy, như tiếng này máy báo một rung em ấy xỉu của tôi vụ rất là ok Đấy, thì uh, sóc xong hai ba giây thì là máy đã phân âm và nó báo rung cho em biết được nhé em, tiếng này tiếp tục báo xỉu lên em ấy xỉu của tôi chắc chắn là xỉu em ạ rất là ok anh em xỉu này đấy thì anh em quan tâm tới cái điện thoại phân âm hồn tài xỉu này thì anh em liên hệ với tôi tôi sẽ chia sẻ với anh em hãy anh em xem video nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video tiếp theo của tôi xin cảm ơn anh em